nghe tiếng chuông chiều con nhớ nhiều mẹ yêu lên hàng quê hôm sớm tao tần phải gánh hồng mẹ chăm lo đàn con mẹ như lá chắn mưa nắng nuôi đàn con khôn lớn nay xa vắng đã lâu chưa về thăm mẹ già mưa trốn xưa bao tháng năm dài con nhớ hoài mẹ sẵn ăn ngày đêm sương ướt vai gầy qua ngõ này mẹ bốn ba chợ xa từng cụm rau đắng mẹ hay từng lọn rau muống mẹ cất chất chiếu những hạt lúa vàng trên cánh càng thương thương sao dáng mẹ gầy gò thân mẹ cánh cò ngược gió bờ sông chẳng than chẳng oán một lời thương mẹ một đời không có mẹ hạnh thương lâu năm chưa về thăm mái nhà mẹ tôi đang chờ mong bên sông đó nhớ thương quê nhà mắt cây lệ chào vì nhớ sao sáng mẹ gầy gò thân mẹ cánh cỏ ướt gió bờ sông chẳng than chẳng oán một lời thương mẹ một đời không có mẹ thân thương lâu lắm chưa về thăm mái nhà mẹ tôi đang chờ mong xa xưa bên hiền vắng hoàng hôn phai nắng bên sông đó nhớ thương quê nhà mất cây lấy trầu vì nhớ ngày xa chờ con xa xứ bên hiền vắng hoàng hôn phai nắng bên sông đó nhớ thương quê nhà mất cây lấy trầu vì nhớ